lòng ôm chặt em lúc nào chặt em lúc nào đâu những buồn thêm một lần nữa thêm một lần nữa lên lên cao vì em quan tâm cho This guy biết chân lối Tình ta em sai Xa từng em nắng Vì yêu em quan đau Để giờ đây nàng ta cũng sâu Có bao giờ anh đi về em Vì những